dưới đất đa năng nâu vàng kẻ dầu đấy in một má in một bảy ba đấy đó sử dụng động cơ in một bảy ba công suất 5,5 hp cũng tức là 4 kW đấy đấy đây thì tổng thể của máy đấy, máy thì có trọng lượng là 88 kg đấy. tổng thể ờ, máy thì có hai màu một màu sơn ờ, nước ờ, sơn, sơn, sơn lá tươi như thế này với là màu đen đấy, máy thì uh, sử dụng cơ chế giật nổ đấy, giật nổ bằng dây giật đấy bà con vâng, có thể xem chất lượng dây này dây cực kỳ bền luôn đấy, bền dài của dây đấy khi mà giật nổ thì bà con sẽ sử dụng thao tác là gạt cái cần đỏ này cái cần này, cái cần khóa khóa giật nổ đấy khi nào mình muốn giật nổ mình gạt xuống đấy thì tiến hành à, giật nổ đấy giật như thế này đấy, tự động là cái cái khóa này nó giật lên đấy khi mà cái khóa này nó nằm hướng lên bên trên thì bà con sẽ không giật được đấy, nó sẽ bị mắc cứng đấy thì đấy là hướng dẫn qua cho bà con cái cách khởi động của máy đấy thì uh, máy sấy đất răm vàng này thì uh, máy sấy chảy dầu này thì nó phù hợp với là việc làm uh, cả làm màu cũng như là làm ruộng nhưng mà con này thì được cái là nó chạy dầu thì sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn tiết kiệm nhiên liệu với là cái kinh tế về dầu thì nó vẫn rẻ hơn xăng đấy thì kinh tế thì nó sẽ làm kinh tế hơn con chạy chạy xăng nhưng mà con này nó có nhược điểm của nó là nặng nặng hơn con chạy xăng khoảng độ 33 kg 33 34 kg đấy thì là con này thì là nó dùng ờ, dầu nhớt để bơm đơn chuyển động dùng cho động cơ động cơ thì nó cũng ờ, sử dụng ờ, nhớt 4 thì thôi đấy định kỳ thì 50 tiếng làm việc thay thay định kỳ 50 tiếng làm việc thì mình thay nhớt một lần nhớt động cơ còn nhớt hộp số thì đây dùng dầu nhớt đây đấy sử dụng thay dầu nhớt sau 100 đến 200 giờ ngày mà làm việc đấy dung tích sử dụng là 2 đến 2,5 lít đấy các lưu ý thường xuyên đây thì mình có thể xịt lọc gió với các thứ để cho máy nó hoạt động trơn tru hơn đã giật 2 đến 5 lần là khi ờ, khởi động máy đấy thì uh, máy xới đất chảy dầu đo vàng thì nó có um, chức năng có thể phay đất phay đất màu đất ruộng rồi uh, làm ruộng làm bừa đấy có thể gắn lồng vào để bừa ruộng rồi có thể gắn bừa vào để gọi là làm phẳng uh, làm phẳng uh, bằng và cào cỏ thì tất nhiên là nó ít chức năng hơn con máy chạy ờ, chạy xăng nhưng mà cái việc làm ruộng thì con ờ, máy chạy dầu này nó mau hơn Đấy. thì máy thì ờ, có sử dụng số đây máy chạy dầu thì nó khác cả máy chạy xăng nó có sử dụng hộp số đấy hộp số của nó thì nó có gồm hai số tiến và một số lùi đấy cần số là như thế này đây nằm ở vị trí này thì là số của nó đang nằm ở số 0 số mo tức là chưa có số đấy thì khi mà mình kéo lên một nấc như thế này đây là chạy nhanh còn đây là cô nhân còn đây là mình đào lên đây này đặt sang đẩy xuống thì là số lùi đấy khi mà mình đã vào số rồi thì mình sử dụng bóp tay ga đấy bóp côn bóp côn bóp côn để uh, thứ nhất là đóng chuyển động để uh, máy có thể uh, chuyển động được đấy thì uh, đây phần trên này thì có uh, bóp chuyển hướng đấy thì nó sẽ khác với một số dòng máy của Trung Quốc thì uh, nó không có cái chức năng bóp chuyển hướng này thì khi mà gặp cái con máy nặng mà nằm trên độ 80 88 kg đến chi, đến gần một tạ thì mình cần cái bắp truyền hướng này nó rất chi là tiện đấy thì trong thực tế thì có cái bắp truyền hướng này thì bà con sẽ khỏe hơn khi mà quay trái quay phải có thể quay đầu lại thì mình chỉ cần bóp một bên thôi đấy thì nó sẽ ờ, trực tiếp ờ, ngắt côn một bên đấy thì chỉ có một bên chuyển động thôi thì nó sẽ quay đầu dễ hơn thì cũng như con trâu vàng thôi thì là cái tay gọi là và tay cầm này có thể điều khiển được đấy thì khi mà mình vặn ra rồi mình có thể nâng lên hạ xuống tùy theo cái chiều cao của người sử dụng đấy người cao hay là thấp thì đều có thể sử dụng được là để lái tay thì là khi mà cái máy tông vàng này thì à, cái dòng mini này thì thực ra là mà nói thì à, nó phổ biến được tất cả các à, độ tuổi có thể sử dụng được kể cả các cháu ờ, lớp 10 hay là các ông bà của ta ở nhà có thể sử dụng được đấy nó không hạn chế người dùng lắm nhưng không như những con máy mà kéo đầu D thì nó sẽ riêng cái đầu máy của nó phải hơn một tạ rưỡi rồi tổng cả máy nữa thì phải gần hai tạ hơn hai tạ thì nó sẽ không phù hợp với ờ, các ờ, các em ở nhà với lại là các ờ, ông bà đã có tuổi thì đấy thì mình sắm một con trâu vàng này nó sẽ tiện dụng hơn đây thì máy còn có cả chân trống nữa chân trống trước nữa đấy thì khi mà mình không sử dụng thì mình có thể gạt cái chân trống này xuống đấy đây tên này còn có các thanh bảo vệ này khi mà mình có thể mà nhớ tay mà hút vào đâu đấy thì ờ, nó sẽ tác động cái phần này trước và không tác động thẳng vào động cơ đấy còn đây đây là hai phần bắn lốp di chuyển này đấy, bắn lốp di chuyển cực kỳ lớn dung tích đường xăng của nó là 2,5 lít dung tích đường dầu của nó là 2,5 lít đấy ờ, tiêu hao nhiên liệu là 0,3 0,37 lít 0,37 lít một giờ đây là cái dầu ờ, cái chỗ để đổ đổ cái dầu cầu với là cái dầu ờ, dầu hộp số đấy để bôi trơn đây nó đổ chung một cái gọi là một cái như thế này đấy. đây thì là khi mà bà con đã mua máy ở công ty tro vàng thì thực ra mua máy trên hãng thì đã có dầu ờ, dầu cầu với là dầu máy sắm rồi về bà con chỉ có đổ dầu vào nữa sử dụng nó thôi đấy thì định kỳ thì cái này thì định kỳ 100 đến 200 giờ mình thay một lượt đấy thì bà con chú ý đấy mình dùng thì mình nhớ thay cái dầu cầu với dầu số thì sẽ đảm bảo được là cái máy nó hoạt động trơn tru đấy với là bên này đây bà con bước sang bên này thì thấy là cái chỗ này là để đầu dầu máy đấy dầu máy thì đây thì nó cũng có sẵn rồi đấy thì khi mà bà con về thì mình chạy khoảng độ ờ, định kỳ 50 tiếng thì mình thay một lượt đấy dung tích nhất là 0,62 lít đấy thì là bà con mua để ờ, chú ý để đổ vào còn đây là cái phần lọc gió của nó này lọc gió thì nó có hai cái khóa hai bên như thế này đấy, khi nào bà con dùng thời gian lâu dài ấy, thì mình có thể tháo cái lọc gió này ra đấy mình tháo cái lọc gió này ra đấy mình xịt qua xịt qua cái lọc gió này đấy cái lọc gió này đấy khi mà mình sử dụng lâu dài thì cái bụi nó sẽ bám vào đây cái bụi và đất các thứ nó bám vào đây thì mình có thể xịt qua xịt qua cái này và bắt đầu lắp lại sử dụng tiếp thôi đấy cái là hướng dẫn để bà con chăm sóc máy thì nó tốt hơn thì máy sẽ nó sẽ bền hơn đấy bền tru hơn và con có nhu cầu uh, mua máy ờ, xe đất chạy dầu đo vàng máy xe đất chạy xăng đo vàng đáy giếng há Đấy thì uh, liên hệ điện máy cường lên địa chỉ 923 giải phóng hoàng mai hà nội hoặc qua số điện thoại uh, chúng tôi để ở dưới góc màn hình đây thì uh, để uh, được báo giá uh, tốt nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại máy trong vàng chiến há thì được bảo hành 12 tháng và hỗ trợ bảo trì trọn đời đấy cái điểm uh, ưu điểm của cái máy trâu vàng này là hỗ trợ cho bà con bảo trì trọn đời đấy tức là khi mà sử dụng lâu năm hay là nhiều năm hay gì đấy mà máy nó có bị hỏng cái gì thì bà con có thể liên hệ với công ty liên hệ qua số mà chúng tôi ờ, bà con đặt hàng thì sẽ được hỗ trợ để uh, sửa máy đấy hướng dẫn bà con sửa máy chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi nhấn nút đăng ký để uh, xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại tâm đây cái kèm có sổ phát lái mà ừ. trâu vang cái xăng có mà cháu lên qua về trâu vang cái xăng có